Xin chào anh chị em trở lại kênh của mình ha Đi coi à, cây mai tàn dù à, chơi nha anh em Cây mai này của ông bạn mình ở sớm à, cũng ở gần nhà mình nè Chiều bữa nay mình đi vườn mình đi ngang sẵn ghé quay nha, cho anh em xem chơi Cũng có nhiều anh em chia sẻ một số cây mai tán dù á nhưng mà mình thấy cây này có duyên cho nên là quay đăng lên cho anh em xem tham khảo nếu mà anh em có những cái cây mai thoát thân ờ, không có sửa được ờ, những cây tàn thông ờ, tứ diện gì đó thì mình mình nghiên cứu mình sửa tán dù giống gì nè nó cũng nghệ thuật ha cũng nhiều người chơi mình thấy cũng thịnh hành ha cây này thì à, dặm thêm một cái mâm à, nhỏ ở dưới à, gần cái gốc đó anh em lấy nhiều nhánh nhỏ ha mình cứ lợp cho nó đủ cái mâm nó là nhìn nó cũng đẹp rồi chứ không có cần phải lấy chi giống như những cây tứ diện ha để mình quay chi tiết cho anh em xem để anh em nghiên cứu anh em tham khảo ha thoát thân cao mà ở trên nhờ đóng bốn cái chi nó, nó xè ra đều ha cắt đùi mình nuôi chi nhỏ lại anh em thích à, mâm cái mâm dưới này thì vẫn để được còn mình không thích thì mình không lấy mình lấy cái mâm ở trên thôi cũng đẹp cái cây này nó cũng đơn giản nhưng mà nhờ nó thân lắc nhìn cũng có duyên ha đó anh em thấy cái dàn xương không mình đôm đùi mình à, nuôi chi nhỏ rồi mình dặm mình lợp mình cho nó cho nó dày cái mâm lên anh em xem tham khảo thì à, nếu mà có những cây thoát thân thì làm một hai cây chơi mình cũng nói đại thôi chứ mình cũng không có à, biết ừ, sửa nhiều giống như là thợ thầy chuyên nghiệp ha cây ở vườn mình thì mình sửa mình làm chơi một số cây thôi chứ chứ mình cũng không có <laughs> ờ, biết sửa như là những anh em lâu năm cái chậu này là chậu quế anh em chậu này à, đường kính 8 tấc đó như anh em thích lấy cái mâm này thì lấy mình để nhỏ một chút cũng được hoặc là để cỡ này cũng được rồi chứ đừng có cho nó bự quá kiểu như là cho nó ra cái dáng mẫu tử gì đó thôi cây này để lên cái sân rộng mà thoáng là nhìn nó, nó mới đẹp hơn tại vì đây xung quanh cây xài cái này cái kia tùm lum hết mình quay nó không có được rõ nè anh em à, thông cảm ha mình có một cái cái cái sân trống á mình dọn dẹp sạch sẽ để đô một số cây mai như kiểu này những cây nghệ thuật nè nhìn nó mới đã mắt anh em cây này nhỏ nhưng mà lợp cái tàn dù nhìn có duyên quá cây này của ông bạn mình là bán rồi ha bán cũng cho người quen người ta gửi lại à, tết ta lấy cái thân tầm ba mươi mấy hoành lợp cái dàn xương dày à, đều bốn mặt à, là thấy nó ra được cái mâm rồi đó anh em có những cái cây mà thoát thân cao không có làm không có sửa được à, cây à, tứ diện thì mình làm mình nghiên cứu mình làm kiểu này kiểu kia dáng này dáng kia chơi nó càng lạ càng tốt cây kiển nghệ thuật mà mình làm được ra những cái cây độc lạ thì mới có giá trị như cây này anh em cố gắng sửa tàn thông thì nó cũng đâu có giá trị đâu nhưng mà chỉ cần lợp một mâm ở trên thôi mâm dưới không cần thiết nếu có thì cũng càng tốt không sao tùy theo sở thích mình thôi rồi chúc anh em có những cái mai à, nghệ thuật đẹp chơi nha bữa nay trở lại với mấy cây bông giấy hôm bữa à, tầm khoảng mấy trước mình có quay cho anh em xem đó bữa nay ra bông nhìn thấy đẹp quá quay lại à, cho anh em xem chơi ha như cây nhỏ này thì nhìn cũng đơn giản anh em cây này là cây à, bông giấy à, bông giấy Mỹ gốc bông giấy Mỹ mà ghép à, cẩm thạch ha cây tùng bên đó nhìn cũng đẹp ha còn cái cây này là hôm bữa mình có đo cái gốc của nó cái bề hoành gốc của nó là tầm khoảng à, hình như là 82 á còn cái cây bên đây thì à, cái củ đặc của cây này 68 à, cũng tháng mấy rồi mình nhớ là như vậy đó hôm bữa đăng có báo giá nhưng mà à, thương lượng chưa xong mình à, chưa giao lưu được anh em Cái này của à, hai cây này là cũng của ông anh mình ha nếu mà anh em có thiện chí thì à, gọi trực tiếp cho mình hoặc là cho ông anh mình cũng được mình đăng bán dùm cho ông anh mình thôi hai cây này thành phẩm rồi để cửa nhà chơi đẹp lắm anh em ơi anh em ưng ý thì à, thì à, liên hệ để à, thỏa thuận giá cả ha mình báo giá với anh em cây này là ông anh mình kêu 19 triệu nha gốc nó cũng bự mà cũng quái ha mà cây lợp mâm thành phẩm rồi nó ra đặt bông là đẹp lắm nha anh em bữa nay nó ra mới có nhóm nhóm ít bông hả? còn cái cây bên trái màn hình đó là cái củ đặt nó là 68 nha anh em cây này ông anh mình báo giá là 16 triệu ha rồi anh em nào mà thấy hợp lý thì à, liên hệ số điện thoại à, trên màn hình ha rồi xin chào anh em cảm ơn anh em đã xem video nha